các bé ơi không biết là các bé có thích hoa không anh hiệp á thì anh hiệp rất thích hoa bởi vì hoa rất đẹp nè rất thơm và giúp cho chúng ta trang trí nhà cửa rất đẹp bây giờ thì anh hiệp sẽ kể cho tất cả các bé nghe một câu chuyện về những bông hoa trong khu vườn ta đi ra vườn dưới ánh mặt trời có bạn bè đùa chơi rất vui có những chú ong với những đóa hoa cùng bạn bè bữa nay mình có cái chuyện này muốn kể cho mấy bạn nghe nè sao sao sao Hả? sao nói nói chơi chứ mấy bạn biết rồi nhưng mà mình muốn kể lại tại mình nhiều chuyện lắm ừ. bạn nhớ là các bạn bông bụp không bông bụp ừ. nhớ rồi nhớ nhớ, nhớ. ngồi với cái bạn, bạn thứ hai trong lớp mình đó ừ. bạn đó là ừ. tên nó là chuyên gia là đi học trễ luôn bị cô phạt hoài mà không biết quê gì chuyên gia mượn tập tôi luôn nè mà tôi để ý hả xong rồi tôi không thể nào làm bạn ấy nhưng mà lười biến gì được tôi đâu có cho mượn đâu Ê, mấy bạn có biết bạn hoa xương rồng không hai xương rồng trời ơi sợ bạn đó gần chết mỗi lần bạn mà đứng kế lắm. bạn đó là bạn đó hả đụng vô mấy cái gai cái chích chữa đau đâu có đâu đau. mình thấy bạn đó cũng dễ thương mà dễ thương thì có nhưng mà đau quá đúng rồi mỗi ừ. mỗi lần mà chơi với bạn đó bạn đó chích mình hoài ừ. mà công nhận ha ba đứa mình chơi thân dễ sợ luôn không có ai mà có thể gia nhập vô cái nhóm mình được hết ừ, các bạn ơi ừ. các bạn hôm qua mình nghe mẹ mình kể á là ở một xứ sở nào đó có một loài hoa rất là đặc biệt gọi là hoa ăn thịt Ủa Đó ăn thịt Đúng hả? ăn thịt Nếu như bạn nào mà không ăn là sẽ bị cái cây qua đó ăn thịt đó Đúng rồi đó các bạn Đúng rồi đó các bạn Ai vậy? Ừ. Ai à, vậy? Xin giới thiệu, mình là chú ông chăm chỉ, siêng năng, đáng yêu và dễ à thương Không có biết Ờ, ở đây biết các bạn đưa mình chơi với nhau rồi đâu nãy tôi nghe các bạn nói về chuyện của những cái loài bông hoa có cái bông ăn thịt người đó đúng không đúng rồi mẹ mình nói vậy đó ờ thì ghê má tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện này vui thiệt là vui về cái bông ăn thịt người mấy bạn có nghe đâu mấy trời ơi ờ, ờ, tụi đâu chỗ đâu vô đây trời à. ơi cho tôi chơi chung thiệt tình nó kỳ quá à thôi không có được hai bạn im lặng nghe mình nói nè bây giờ nè mình là cái bông hoa ở giữa và mình cũng là cái bông hoa chói nhất ở đây ờ. cho nên mình không thích bạn có cái màu vàng giống mình được không tại gì kỳ vậy ủa, ủa cái màu vàng tôi là cái màu vàng à, của uh, bơ mà còn màu vàng của bạn là màu vàng của uh, ánh mặt trời mà nhưng mà ở đây á tụi tôi là cùng một loài với nhau tụi tôi ừ, yêu thương tụi nhau còn à. bạn tự nhiên đâu cứ gì à, bạn xuất hiện ở đây à đi à con ông con ông mà phải kêu vậy chứ kêu làm sao giờ nhưng thôi, mà thôi thôi bạn đi chỗ khác chơi ừ, đi bạn đi chỗ khác đi tôi à, bình thường là tôi hay chơi với hoa lắm đây con ông phải chơi hoa không chơi hoa không chơi được với cái khác bình thường á là bạn hay chơi với hoa lắm nhưng mà bạn chơi với hoa ở cái vùng nào tôi ờ, không biết chơi còn ở đây á hoa à. không có chơi với ông ba đứa mình chơi ba một mình ừ. yeah. ta đi ra vườn dưới ánh mặt trời có bạn bè đùa chơi rất vui có những chú ông với những đóa hoa cùng bạn bè tôi chơi đi không cho tôi chơi tôi đâu có hút được hoa để làm mật ong đâu bạn chơi với mấy bạn qua không xí chơi với bạn ừ không chơi với bạn ờ, không bạn có chơi với bạn không thích ờ. bạn ra chỗ khác chơi đi đi đi đi chỗ khác đi bạn hồi nãy giờ á thiệt ra mình không nói chứ không phải mình không nhớ đâu nha cái dạ cái dạ cái dạ <laughs> mình biết là hôm nay là sinh nhật happy birthday to nói cho bạn nghe Ngày sinh nhật là một ngày rất là thiêng liêng Mà đối với những loài hoa của mình nữa Khi mà mọc một bông hoa lên Đón chào ngày mới bông hoa sẽ tươi đẹp Khoe sắc thắm cho đời Tụi mình là một phần góp cho cuộc đời này thêm xanh tươi đó nha Đúng rồi Thêm đó. đẹp, thêm nhiều màu Đúng sắc rồi Nói nghe, cái quan trọng của hai đứa mình là bây giờ làm sao đây Có quà rồi mà không có tặng được bạn có quà hả? Có á, có cái thiệp đẹp lắm Trời ơi, làm chi cho cực gì giờ sao đưa Giờ sao đưa đây Đâu đưa đưa cầm lên thử coi không mình... mà cầm được mấy bạn ơi. làm gì thì thầm <laughs> vậy không có gì đâu không có gì không có <laughs> gì tôi tôi tôi mà nói đâu, chuyện nè nè đó bây giờ cái cánh tôi nè đưa vô được không tôi đưa qua cho được trời ơi không có được ơi đưa đây làm cái đàn ông này cứ lỡn giỡn này hoài cái giải quyết vấn đề không có được mà cứ bay hoài à ừ. đâu đưa ra vậy đưa cho tôi đi tôi đưa cho không có cầm được bạn hiểu sao không sao mà không cầm được làm sao mà cầm bạn làm gì à cầm được ờ, ủa ủa ủa ủa ủa ủa ủa ủa cái cái thiệp của mình nó chạy qua bên tay bạn kìa thì tôi cầm uh, giùm các bạn thấy các bạn cầm được tôi cầm tôi đưa giùm à, cầm đưa giùm bây giờ muốn ừ. đưa cho ai tôi đưa giùm người đó cầm đưa giùm có nghĩa là bây giờ bạn này sẽ giúp cho bạn này và bạn này đưa quà cho bạn này à, cái chuyện đó thì đơn giản thôi nếu một điều kiện nhỏ nhỏ <laughs> Hả, nhỏ là gì dạ bạn cho chơi chơi chung hay ờ chơi chung ừ. hả thôi bây giờ không cho chơi cũng được tôi giúp các bạn là tôi vui rồi thôi nó chơi với chơi chơi chung à tặng bạn nha của hai bạn tặng cho mình đúng không? Ừ. Cảm ơn hai bạn nha Bạn ông ơi Thôi tôi đi ạ à. Bạn ông Bạn à. ông Cảm ơn bạn nha Hồi nãy á, tôi không thích cái bạn có cánh á Nhưng mà nhờ bạn có cánh cho nên bạn mới chuyển quà cho tôi được á Cảm ơn bạn nha Thì tôi à, giúp được cái gì tôi giúp thôi Coi giờ xong việc rồi tôi đi đây à, à, bạn, ông, bạn ông, bạn ông, bạn ông, nói nghe nè, nói nghe nè Tụi mình á, như bạn kia nói là cái để cắm sâu rồi mỗi lần muốn rủ nhau toàn là đứng nhiều chuyện với tám không cái đâu chơi được cái ừ. gì đâu bởi vậy tụi mình ghét cái loại vật nào mà có thể bay tới bay lui lắm tại vì thật ừ. ra tụi mình ừ, ganh tị lắm đúng rồi, đó. đúng rồi nhưng mà bây giờ tụi mình biết như vậy là không có tốt ừ. giờ làm sao bây giờ mình muốn làm bạn với bạn ông Đừng mình ông cũng muốn làm bạn mình cũng với muốn bạn nữa thiệt không thiệt tôi nói ngay từ đầu rồi mà các bạn phải chơi với tôi thôi tại vì tôi sẽ là người dẫn chuyển tôi sẽ đưa tất cả những cái thông tin của các bạn đến tay người kia nhanh nhất tôi tặng gì tôi tặng giùm cho yeah, tôi nói cho các bạn nghe à tôi có một cái đặc biệt này nữa à đặc biệt gì vậy bạn đặc biệt gì vậy tôi nhiều chuyện lắm tôi đi tu tập tin tức tôi kể chuyện với bạn nghe <laughs> bạn ông bạn ông bạn ông à. hồi nãy bạn nói là bạn có thể di vận chuyển được rồi này quà cáp phải không cái gì lại đây lại đây bạn lấy giùm tôi ngay ở dưới cái bông của tôi đi ngay cái giò bạn hả à? ờ ngay cái giò tôi nấu cái hũ bạn thấy không ủa cái giò bạn có cái hũ gì vậy cái đó là mật hoa à, trời ơi là cái món tôi ưa thích nhất trời ơi có cái mật hoa này tôi sẽ làm được mật ong <laughs> đúng rồi còn bây giờ thì chơi gì nữa chúng ta hãy cất tiếng hát để đón chào người bạn mới đi ta đi ra vườn dưới ánh mặt trời có bạn bè đùa chơi rất vui có những chú ong với những đóa hoa cùng bạn bè Như vậy là ba bông hoa của chúng ta có thêm người bạn mới. Qua câu chuyện này thì chúng ta rút ra được một bài học rất hay. Khi lớp chúng ta có được một người bạn mới thì à, chúng ta phải giúp cho bạn ấy cùng hòa đồng với cả lớp. Đừng để cho bạn ấy lạc lõng một mình nha.